Thái Lan là điểm đến luôn Yêu thích Thái Lan là thiên đường du lịch Thái Lan là sexy show đã lắm Thái Lan là sexy show đã lắm Rẻ lắm Để cho con mình Thái Lan kiếm gái là đúng bài Nhiều khi mình mình mình nói tự mãn chứ trên đời không có Trung Quốc chắc Việt Nam là bá chủ Đúng không? Tự nhiên cái thằng kia nó đang mở nhà hàng ra nó đón mấy đoàn tour đó Xong rồi qua rồi tẩy chai nhà hàng nó luôn Mày mày bán hàng cho tàu, tao tẩy chai mày Oh my god Thái Lan là du lịch nó hơn Việt Nam ở chỗ nó không có mấy thằng trẻ trâu vậy anh chưa thấy mấy cái trâu vậy còn việt nam anh coi mở mồm đó nó bán nước cho tàu À, xin chào các bạn đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog Trong vlog này, Duy sẽ nói về cái du lịch Thái Lan hiện tại đang hơn Việt Nam ở những điểm nào Nói về du lịch đó, thì Thái Lan là một trong những quốc gia có nền du lịch mạnh ở trong Đông Nam Á Điều này Việt Nam rất là thèm thù, thèm lắm bạn à, Cái lượng khách đi đến Thái Lan á, trung bình một năm nó khoảng 45 50 triệu Việt Nam mình năm ngoái mới có 10 triệu mừng thấy mồ luôn à, thấy thua người ta nhiều chưa chưa Thái Lan nó du lịch mạnh như vậy á thứ nhất nó có bề dày lịch sử đó thứ hai á là nó biết bào tiền và nó biết nhồi sọ điều là Việt Nam chưa làm được cái bề dày lịch sử của Thái Lan nó bắt phát triển du lịch từ những năm 1960 từ xưa xưa xưa từ có đó đó lúc mà Mỹ ăn chơi là du lịch nó nhan nhúm rồi đó tới bây giờ còn việt nam mình mới phát triển du lịch những năm gần đây đi sau người ta lâu lắm tại do mình bị chiến tranh mình bị cấm vận kinh tế này nọ kia các kiểu đó nên là kinh tế của mình nó bị yếu bây giờ gần đây nó mới phục hồi và phát triển đó thì du lịch việt nam nó còn non trẻ thì hy vọng là thời gian sau chúng ta sẽ học được những kinh nghiệm để chúng ta bắt kịp được với du lịch của thái lan và dư tự tin rằng sẽ bắt kịp mấy thằng đi sau á nó nhanh lắm em ạ mấy thằng nào mà nó đi thi mà nó học ngu mà nó copy bài thường cao hơn cái thằng kia nữa <laughs> thiệt má việt nam mình á bây giờ là cứ thấy thái lan cái gì học theo thấy singapore cái gì học theo thấy nhật bản cái gì học theo nhiều khi học theo giống ai hết mà bạn đừng có quá bi quan về việt nam cái mình thua ở đây á chỉ là thua ba cái điểm mà chỉ nói thôi một á lịch sử hai á là nhồi sọ và thứ ba là bào tiền đó, Việt Nam mình thua cái đó nhưng mà Việt Nam mình hơn hơn nhiều lắm bạn hơn về danh lam thắng cảnh hơn về điểm du lịch hơn về nét đẹp đó hơn về quy hoạch đô thị và hạ tầng hơn nhiều chứ bạn nhìn Thái Lan nó du lịch ghê ghê thôi chứ du lịch nó là thuộc dạng du lịch rẻ tiền toàn là dân nghèo đi không à thiệt bạn luôn á dân nghèo đi không dịch vụ của nó là dịch vụ nó sâu bồ à, nhưng mà nói nói sơ bồ nhưng mà nó làm cũng hay chứ không phải không hay đâu chỉ những cái hay nè hồi nãy với nói cái gì nhồi sọ đúng không nhồi sọ là bia quảng cáo đó mình kêu là nhồi sọ tức là về mặt truyền thông là nó nhồi sọ du khách từ a tới z luôn từ lúc mà các thằng chọn tour đó nó sẽ có những cái công ty du lịch và những cái tour du lịch đó mà thậm chí mấy thằng nước đông nam á nó nhồi nó giúp cho thái lan nhồi sọ luôn ừ nó cứ quảng cáo Thái Lan là điểm đến yêu thích Thái Lan là thiên đường du lịch Thái Lan là sexy show đã lắm Thái Lan là sexy show đã lắm rẻ mà để cho con bên Thái Lan kiếm gái là đúng bài nha việc nào chả muốn đi đúng không ồ muốn đi bút vé liền bút vé này nọ kia xong rồi lên tour nó nhồi chân phát nữa mấy mấy thằng gai tour đó mấy thằng thánh nhồi luôn có những thằng nó nhồi nhồi đâm nó mất phản động luôn các bạn còn được cái là nó nâng thái lan nữa anh nào là y tế giáo dục này nọ các kiểu còn nó nó nâng thái lan lên mà anh tưởng nó ủa tao đang ở singapore hả xong nó đạp từ việt nam xuống mới mất dạy chứ có hết đó có hết riêng á duy đánh giá mấy thằng đó là mấy mấy thằng đó là mấy thằng cực kỳ bẩn đúng không ông làm cho cái tour thái lan thì ok ông khen thái lan cũng được đi ông phải chọt việt nam vô mới chịu nào nó ca ngợi không biết Việt Nam mình chừng nào mới được như vậy Việt Nam mãi mãi muôn đời không được hỏi được gì được siết cá heo <laughs> trời đất ơi trời vừa vừa phải phải thôi cha nội đó xong rồi ông ngọn tính toán này mới mới lửa này mấy em hỏi trời đất ơi sinh viên thái lan tốt nghiệp ra trường là giàu lắm chạy xe hơi không mà chính phủ trợ giá ok cái chuyện chính phủ trợ giá thì cái đúng đi vậy hỏi trợ giá làm sao cho mượn tiền mua <laughs> cho mượn tiền mua lãi suất thấp nha hỏi mượn sao tức là bên thái lan đó nghe nói nha tức là một người sẽ được mượn một lần để mua một chiếc xe đó thì thôi cũng được mình chấp nhận mình chưa có cái đó đúng không nhưng mà bây giờ thấy cái hệ quả chưa mẹ nghèo mà ham đú thằng thái lan có thằng nghèo mà nó đú đó ủa thái lan chứ phải dubai đâu trời đi xe hơi cho nhiều vô ngày nào cũng kẹt xe cả nồi hết nó kẹt nguyên cái nước luôn mà chứ không phải nó kẹt ở bangkok không đâu nha đi thái lan chán cái chỗ kẹt xe đó bangkok thì sao kẹt khỏi nói rồi kẹt full luôn có điều một giờ sáng chưa ra đường thì không biết giờ nó có kẹt hay không thôi không dám ra ông nội cô vậy chứ nó bất ổn lắm đó giỡn đâu Quán tự nhiên mười mười khuya khuya đảo tránh thấy mẹ nữa đó còn đi cái tuyến đường ở ngoài nó kẹt như rươi trời nó có đông như quân nguyên á kẹt kinh luôn đường hiện bự việt nam đó kẹt lắm mà còn Việt Nam mình nó bị kẹt nó bị kẹt ở những đầu nút giao thông thôi nó bị kẹt thành phố Hồ Chí Minh giờ cao điểm thôi không có thiệt mà nó kẹt nhưng Bangkok chả biết sao luôn hậu quả xe hơi quá nhiều mà không quản lý kiểm soát được ý thức thái lan như mình chả khác gì nó chỉ được hơn cái mình là hút thuốc nó phạt thôi hút thuốc là một xả rác là hai là nó phạt mà nó ghi ghi vậy thôi mới có phạt không thì biết nha mình đâu dám thử đâu mà người, người ngoại quốc qua bệnh chơi chơi mà lỡ nó phạt tiệt nó phạt thiệt nó ghi vô mình cái cái, ờ, cái gọi là cái nó nói mình vô nước nó quậy á thì sau này mình đi vô mấy cái nước kia mình nhục cũng phải giữ gìn hình ảnh à, nên nó nhồi sọ ghê lắm có những cái nó nhồi cũng được như lên sân bay của nó nó nhồi nè mua vé máy bay nó nó phi này phi kia nó nhồi nè đó rồi à, nó, nó nó cái cách nó làm du lịch các bạn nó hay nó để cho tư nhân làm du lịch nhiều lắm và để cho hoàng gia làm du lịch còn bố việt nam mình thua cái điểm này là thua trắng luôn Việt Nam mình vô thấy cái gì công ty lữ hành du lịch mà thấy có cái màu nhà nước nữa nha nói thiệt với bạn đó, làm tệ lắm cái đó mình thừa nhận thẳng thắn cũng gì ngại đúng không mình dám nhận sai mình dám nhận yếu để mình sửa không có gì phải ngại ngay cả trình nhà nước mình cũng vậy mà phê và tự phê đúng không rõ ràng nhà nước việt nam những cái công ty của nhà nước việt nam làm du lịch chưa tốt bạn chỉ cần đi một cái resort thôi một cái resort tư nhân với một cái resort nhà nước cùng chung sao bạn sẽ thấy cái resort nào ngon cái resort nào bạn cứ đi thử đi đó. từ cái cách phục vụ tư nhân là phải chiều khách nhà nước là hên xui nha tại vì hình như nhà nước không có sợ bị đuổi bạn ơi không biết có đuổi không chứ biết nha còn tư nhân nó đuổi theo bà luôn á chứ khách chỉ cần cầm len con lễ tân con lễ tân nó mệt rồi đó đó tư nhân ở bên bên thái lan nó thuê những khu đất rất là rộng nó giống như phạm nhật dượng có những khu đất rất là rộng để làm à, du lịch xong rồi những cái đoàn tour người ta chở vào đó những đoàn tour người ta chở vào và những cái đoàn tour đến những cái địa điểm đó nó mua hàng nó ăn uống này nọ làm thúc đẩy cho kinh tế của thái lan nó lên còn việt nam mình không có đâu bạn ở bên nước ngoài nó nịnh thằng tàu như quỷ ở việt nam mình bị đặt nghèo bại tàu đúng không những cái thằng đầu đất nó bại tàu bực mình ở, ờ, bạn thấy không ở đà nẵng và ở nha trang là hai cái thành phố du lịch bây giờ tàu qua bên đó ăn chơi nó nói bán đất cho tàu bạn xong rồi nó bài tàu kinh khủng luôn á đúng không tự nhiên cái thằng kia nó đang mở nhà hàng ra nó đón mấy đoàn tour đó xong rồi qua rồi tẩy chai nhà hàng nó luôn mày mày bán hàng cho tàu tao tẩy chai mày oh mày god bây giờ muốn xong sao thái lan là du lịch nó hơn việt nam ở chỗ nó không có mấy thằng trẻ trâu vậy đúng không anh chưa thấy mấy trẻ trâu vậy còn việt nam anh coi mở mồm đó nó bán nước cho tàu như vậy không à nói thiệt chứ bạn phải như bây giờ á thằng tàu á nó đi du lịch rất là nhiều việt nam mình cũng nhiều mà nhiều không bằng tàu đúng không tàu nó đi một ngàn người việt nam trăm người thôi đó theo tỷ lệ dân số đó bạn nó vậy thì ở việt nam mình muốn phát triển thu hút được du khách á thì phải làm gì đương nhiên là đối với cái chính sách về người hoa thì mình phải có cách đúng không mình không để cho người ta lợi dụng kiếm ăn trên đất nước mình cái điều đó là đúng mày tới đất nước tao thì mày phải xài dịch vụ của tao tao là chủ tao hiếu khách tao đón mày con mày tới đất nước tao mày kiếm ăn cho đất nước tao ủa vậy tao lại gì thì cái vấn đề đó một suy xét bởi vậy người trung quốc á, người ta sẽ lợi dụng có một số thôi nha chứ không phải tất cả người ta lợi dụng cái hình ảnh người ta làm tour những cái loại tour không đồng đó những tour không đồng đúng không các bạn từ ở bên Trung Quốc người ta đi vô Việt Nam thì những cái tour đó nó đến khách sạn Trung Quốc nó đến nhà hàng Trung Quốc nó đến địa điểm Trung Quốc Việt Nam mình ăn mài mà thêm trung quốc mày trốn thuế cái nữa tao ăn mày thiệt chứ còn gì nữa tức là ví dụ như người trung quốc người ta qua bên việt nam người ta mở một cái công ty hoặc một cái ờ, resort hoặc cái gì gì đó một cái nhà hàng một qua một tiệm bắt đầu lưu niệm bán chuối bán chè gì đó không biết hoặc là người ta đưa cho người việt đứng tên nhưng mà người người đàn ông ở đằng sau thực sự là chủ là trung quốc đó xong rồi người ta đi rước những cái đoàn tour ở bên nước trung quốc đi qua việt nam chơi thì những người đi cái tour đó là không đồng tức là không tốn tiền tour tốn tiền ăn thôi tốn tiền ăn và tiền ở vậy thì nó qua bên ví dụ nha trang mình đi thì nó cho ở cái nhà hàng của nó nó cho ở khách sạn của nó nói chung nó trong một cái chu trình du lịch khép kín đó thì như vậy việt nam mình không có lợi thì cái vấn đề việt nam mình giải quyết chỗ này á, là mình phải chen chân được cho cái chuỗi cung ứng của nó đúng không tức là nếu mà đại ca là du lịch trung quốc qua đây ăn đóng thuế đàng hoàng đó, đóng thuế đàng hoàng được trốn thuế còn hoặc là phải khi mà việt nam mình chấp nhận cho người Trung Quốc nhập cảnh theo đường du lịch vào Việt Nam thì phải ừ hai bên làm việc với nhau sau đó tổng cục du lịch Việt Nam làm việc với tổng cục du lịch Trung Quốc ừ ông tới đây ông phải thăm chùa Bái Đính ông phải thăm Vịnh Hạ Long ông phải thăm cái này thăm cái kia ok trong tour phải có đó để chi nhồi sọ nó chứ chi em nội Việt Nam mình đang thua về nhồi sọ mà đúng không bây giờ dẫn nó ra ngoài Đà Nẵng á đó trường sa hoàng sa của Việt Nam đúng không lúc này á mấy anh vô tài rồi mấy anh gai tua là mấy anh ghê lắm nha đó phải người việt nam mình phải kiểm soát còn gai tua nói gì nữa thằng gai tua là cái thằng trung quốc đó đại ca trung quốc nó đi dẫn đòn cho trung quốc nó xì sổ xì sọ xì sọ xì sọ xì sọ xù xì xì sọ nó nói là ngày xưa việt nam bằng tỉnh của mình bây giờ nó đi khai bắt nó bỏ tù luôn đúng không cái này là nó mượn đất mà nó nhồi sọ dân nó luôn cái này là không được rõ ràng cái gì là cái đó bây giờ mình kiểm soát không tốt là mình cũng mệt đó nhưng mà mình phải kiểm soát một cách nó ngoại giao để cho khách trung quốc nó tới mình nhiều chứ nó không tới mình nó tới thái lan tôi thua đúng không dành ăn mà cạnh tranh kinh tế thị trường mà nếu mà nói về muốn phát triển du lịch đó, thì việt nam như nghĩ là cần phải phát triển du lịch về tour du lịch về tour nó mới có tiền chứ còn mấy bố đi phượt thôi phá nhiều chứ đi phượt đi phịch lum la <laughs> bẻ cây bứt cành mệt mỏi đó mà muốn phát triển du lịch về tour thì tour mình phải làm tốt thì nó sẽ dẫn nguyên một cái tour ví dụ giờ tưởng tượng nói gì dễ hiểu nè ví dụ như giờ ta, um, bạn biết không ở bên um, ví dụ nói về là thái lan đi một ngày ở bên việt nam này nè nó bay qua thái lan bèo bèo nhất từ 10 chiếc tới 20 chiếc máy bay trung quốc nó gấp 10 lần sau đó cứ thế thôi trung quốc nó gấp 10 lần sau đó thì nó bay từ trung quốc qua thái lan nữa hồi nãy mình 10 chiếc hai chiếc nó một trăm hai trăm chiếc bạn biết không mấy ngày tết đó mấy ngày tết dân việt nam mình lo đủ đi nha dân thái lan nó cài sắp mặt wow. đó nó cài sắp mặt nó đón cái lượng khách du khách cực kỳ khủng đúng không bạn biết cái sân bay mà sân bay ờ, bangkok mới xây sân bay có có công suất là 50 triệu khách một năm đó thiệt bạn nó rộng 32 km vuông thì bạn tính nó rộng cỡ nào nó rộng phải nói là chuyện nó rộng bây giờ là phải gấp bao nhiêu lần cái sân bay nhất á đó. đó mà hả du khách nó đứng ngạt cứng ngắc cái chỗ mà cái cái cái, cái chỗ mà gọi là chỗ à, nhập cảnh là không có chỗ đứng đâu đứng ngạt cứng ngắc luôn để nó chờ nhập cảnh trời đất ơi làm ăn thấy vậy muốn cái gì nữa không biết việt nam mình chừng nào mà được như vậy việt nam mình chỉ cần cũng vậy thôi đông khách còn khách nước ngoài ok bào tiền mấy nước ngoài sướng hơn mà trong nước để đi từ từ anh bào đúng không thì bây giờ người ta dẫn tour người ta sẽ dẫn tới những cái điểm ví dụ dẫn tới bbt đi đó trời mày thích chết bà luôn chứ ở đó mày bài tàu mày mở cái nhà hàng nó dẫn cho mày ngày ba tour thôi mày nhịp đùi đúng không đúng không em bây giờ một tour nó chừng hai chục đứa tour trung quốc nó bự lắm nha tour trung quốc nó bự hơn tour việt nam tour việt nam thì chừng hai chục tour trung quốc dám năm chục nó thiệt ra nó ngoài sợ trung quốc lắm bạn nó đông kinh khủng luôn á bạn ở trong nước mà hổ báo cáo tròn đi chứ bạn ra khỏi cái nước việt nam này nó chơi bằng khô máu luôn á nhưng mà bà đừng sợ nó nó cũng gấp giống giống như việt nam mình thôi à đa phần là gì bạn cũng là dân nhà nghèo đi chơi dân nhà nghèo là dân ở mấy vùng nông thôn đó ba bây giờ trung quốc nó giàu rồi nông thôn đi chơi không à việt nam mình cũng vậy việt nam mình cũng giàu rồi nông thôn đi chơi không à chứ việt kiều việt kiều tết về việt nam không chơi việt nam đâu chơi nước ngoài mới lửa chứ bữa hổm gặp ông nội việt kiều ông này thì cũng có gì ông này không có phản động nghe xong rồi cái gặp hải quan việt nam hỏi ủa anh mới về sao anh không ở chơi nữa đi đâu rồi à? anh đi thái lan chi vậy nói anh đi thái lan du lịch em cái xong nói ở, ở việt nam mình cũng nhiều chỗ du lịch đẹp quá sao anh không đi cái ông nói việt nam là lịch dở quá đi làm gì em nói thẳng luôn mà rồi đất cũng tịch mỹ ta không ngán đâu bạn nói thẳng luôn cái ông nội an ninh kia sượng mỏ luôn đúng không ông nội an ninh kia cũng đang tốt cũng muốn đang quảng cáo cho việt nam mà mấy bố du lịch việt nam làm dở quá ông nội việt kiều ông tán cho một câu ở việt nam làm dở thế mẹ đi làm gì thì biết người nên khóc nên cười nữa thiệt tình luôn á xong rồi đem tiền của thái lan đốt chơi vậy đó mà thái lan có gì tốt cho cam xấu của việt nam mình nhiều mà được cái nó bào tiền hay hơn vui hơn đó đem bển đốt đó. thì cái vấn đề mà tour du lịch là chúng ta cần phải phát triển mà muốn phát triển tour du lịch đó thì chúng ta phải cần giải quyết những cái vấn đề mà nãy giờ duy nói từ giờ giống như là cách mà à, cách điều tour cách bào tour này nọ kia đó để cho những cái tour du lịch nó nó đến với Việt Nam nhiều mà nó ghé từ những cái địa điểm ăn chơi này nọ kia là Việt Nam mình hốt bạc thế thôi cái vấn đề này bạn có thể ra ngoài ngoài ngoài ngoài những cái thành phố du lịch bạn hỏi kìa tôi thấy Trung Quốc tao mừng thấy mồ luôn ở đó tối ngày mấy ông nội xào xạo không có bài tàu vô duyên nha các bạn đó. du lịch cần phải phát triển đó là sứ mệnh Việt Nam mình chúng ta có một cái tiềm năng về du lịch rất lớn mà chúng ta không phát triển du lịch được là chúng ta rất dở ngay cả thành phố Hồ Chí Minh phát triển du lịch đúng không bạn đừng tưởng nó Bangkok nó ngon Bangkok nó cũng có mấy trung tâm thương mại nó chắc nhắc nó chết tôi thiệt bạn đó cái trung tâm thương mại nó bự mà nó cũ mày đi vô như nhà ma chứ bạn xong cái mình hỏi thằng tôi ê cu dẫn đây chi vậy cái nói đi coi show show gì hôm nay cái nói nata show của Nataso lại chỗ mấy nhỏ thôi mấy con nhỏ Hàn Quốc nó nó, nó biểu diễn nó, nó dùng mấy cái nhạc cụ đó mấy em mấy cái nhạc cụ ờ, đầu bếp đó bỏ cốc cốc cốc cốc nè nó làm vui lắm cái đó ủa này chỗ này chỗ này là chỗ Nataso đó hả sẽ sắp phá sản rồi đúng rồi nó sắp phá sản rồi nó mua bán không được trả mặt bằng hết trơn nhưng mà còn cái xô này nó cứu nó ghê vậy má cái xô này cứu luôn hả cái mình đi vô má cứu thiệt mày trời đất ơi vô đó nó coi cái chừng ngàn mấy hai ngàn đứa luôn á wow. trời đất ơi nghĩ coi ngàn mấy hàng đứa nhiêu nhiêu tiền vé xô bên bển không có rẻ đâu nha thường thường bên thái lan xô nhiêu diễn biết chứ bèo bèo thì cũng phải gần cả ngàn bạc á gần cả ngàn bạc chứ mất đâu một ngàn bạc là nhiêu biết không 750 ngàn mà bạn lấy một ngàn bạc bạn nhân cho ngàn đi cho dù nó mua tour được 500 bạc đi đúng không nó mua bằng tour thì nó mua rẻ hơn 500 bạc nhân cho mấy ngàn người bằng ngày làm mấy tour vậy đó bởi vì cái khách đoàn nó rất là quan trọng khách đoàn rất là quan trọng ví dụ như tự nhiên mà mấy nó tụi nó tới du lịch á mà xong mình không dụ được tụi nó nó đi qua thái an mình thấy mình thống thốn rồi đúng không mà mình mình dụ tụi nó là gì là mấy thằng sale dụ mấy thằng sale dụ thì mấy thằng customer care nó phải làm tốt đó mấy thằng chăm sóc khách hàng ở nhà phải làm tốt quảng ninh này nọ hạ long bái đính đồ tràng an đồ hoàng thành thăng long cố đô quế đồ đúng không nha trang đà nẵng phú yên khánh hòa miền tây này nọ sài gòn đồ là anh vô cái nước việt nam này có thiệt chứ bạn nó đi có, có tháng chưa hết wow. việt nam mình du lịch rất nhiều mà không nào đang nào hết á đúng không cái này là như thế đau xót nè ở bên thằng thái lan nó đâu có nhiều đâu bạn nó như thế nó có ba chỗ căn bản một bangkok hai là pattaya ba là phuket thế thôi bu kẹt chi chưa đi nó xa quá nó còn việt nam mình á từ bắc vô nam quá trời điểm luôn bạn nghĩ coi một thành phố không thể nào mình đi một ngày hết nếu một cái tour của thằng trung quốc nó qua đây nó đi một tuần một tuần đi chục ba điểm thôi để nó đi bao nhiêu tour nó khai thác hết việt nam này đúng không nhưng mà cái cái điều này nó gì nó đi tour đầu tiên nó qua việt nam nó thấy việt nam làm cùi bắp nó tưởng nó mấy cái tour kia cùi bắp nó không đi nữa cái này là rất giỡn trời đất ơi cho Di làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty du lịch đi cái tour đầu tiên là Di biết mà Di sẽ liên kết với hải quan Ê thằng này qua Việt Nam lần thứ mấy rồi đúng không nếu mà nó nói qua Việt Nam lần thứ nhất mà đi bằng cái cái visa du lịch đúng không thì Di sẽ gọi là ê đàn em chăm sóc nó tốt vô mày nịnh nấp được được cái tour này anh làm anh què thôi <laughs> tour hai em bầu đó tour ba anh trắng trắng nó <laughs> đi Việt Nam đi năm tour chưa hết đúng không mình hoàn toàn có thể làm những chuyện đó bởi thằng thí dụ như thằng Singapore đi duy cầm cái hộ chiếu ra nó lưu lại hộ chiếu xong rồi trên cái trên thằng Singapore nó khi bạn đi qua bên đó đó nó bắt buộc bạn phải đi đến cái địa điểm đó là kim cương và trang sức của nó để nó show up ra cái vẻ giàu sang của nó đó nếu mà bạn đi, đi tour bạn không đi qua chỗ đó bữa sau nó không cho bạn vô nữa mày mua không mua kệ mẹ mày đó nhưng mà mày phải đi vô chỗ đó cho tao để nó show up ra được cái đẳng cấp của nó về kim cương viên kim cương nói chung là uh, trong đó thì cái cái cái hộp hộp vậy nè bảy tám tỷ bảy tám tỷ nha <laughs> Việt Nam mình chưa làm được như vậy và nó lưu lại ví dụ như khi mà Di mua đó thì Di sẽ cầm cái hộ chiếu lên đưa cho nó cầm cái hộ chiếu này lên nó sẽ lưu vô à thằng Di Nguyễn ngày tháng năm này qua bên Singapore nó xài tổng số tiền vô đây xong rồi nó nó nó list ra đúng không nó biết biết biết nó biết Duy Nguyễn là thằng có tiền mốt bào nữa cho tao tốt lành mẹ gì gọi điện thoại chăm sóc nó bào nó nữa đó kêu nó dẫn bạn bè qua đây đó để làm chi nó bào tôi chứ làm chi tốt lành gì mà việt nam mình không có chắc chưa làm được đó đâu tụi đi mua thả rong không à đâu có bắt nó dẫn tới chỗ này chỗ kia đâu đâu có kiểm soát được đó đâu toàn là mấy bà bún bán bún nước lèo ờ, ờ, ờ, bán chìa khóa hai ba ngàn được không mà chắc bà không làm được gì đâu đó. nhưng mình phải dẫn vô trung tâm thương mại nó thiệt chứ bạn á tụi nó làm cái đó tụi nó điều tiết nền kinh tế nó luôn đó bạn thí dụ như nó có thể chính sách ừ cái trung tâm thương mại này của hoàng gia mày phải vô hoàng gia làm dở hay làm vợ giỏi tao không biết mày quảng cáo hoàng gia cho tao mày mua đồ hoàng gia đi bị bà hoàng gia này đó thí dụ như bây giờ thuận kiều plaza nó sắp ngáp rồi đúng không mày dẫn tôi vô muốn phòng cho tao trời ơi nó có những chính sách nó can thiệp thằng khách sạn đi cần ăn tour thôi thí dụ như mấy em thấy không có những khách sạn mà tụi em dẫn một dẫn bộ cho tụi em sọt không được đâu nó bán cho tour hết rồi nó bán tour lần quẹt lần hai ba năm sáu chục phòng vậy đó thôn kia plaza ồ ừ, oh, discount này nọ kia đúng không đó vô đó ở giảm giá cái kiểu những cái lữ những cái trung tâm lữ hành đó, nó liên kết với nhà hàng khách sạn resort nó liên kết với buffet bút phủng này nọ kia đó nên những nếu mà các bạn đi du lịch bạn đi tour đó thì các bạn sẽ dính vô chỗ là nó đưa bạn những chỗ quen nên kết hợp cả hai đi ba ê đưa lịch coi bữa nay là cái gì ạ ê bữa nay đi mua sắm mà thôi để tao tự đi mày ừ mua sắm mà dẫn tao vô mấy cái chỗ này xấu quá ví dụ vậy còn không á bữa nay đi chùa thôi tao không đi chùa chùa hoài chùa làm ăn luôn chứ phải chùa thường đâu ông thần vô trong chùa mua tượng ngọc tượng tượng phật này nọ kia đi thấy cảnh khổ đó mà nó thôi không đi chùa họ vậy à, bữa nay ờ, tôi đi tự do xong rồi bảy tám giờ tôi gặp ông đây vậy xong nha ví dụ vậy ờ. đi vậy thì nó vui hơn nên nó kiểu gì kiểu cái những cái những cái đòn mà mà thấy đông đông á nó cầm mấy cái cờ này nè rồi xong rồi có chừng mười mấy hai chục ông trung quốc đo đòn không đó mà người việt nam mình cũng nên cư xử một cách lịch sự đúng không gặp đòn trung quốc hay gặp đòn này kia mình phải say hello mình cũng phải nói chuyện cho nó ngọt ngào vô chứ nhiều khi mà việt nam mình cư xử không có hiếu khách đó khách nó không đến nói chung để bào tiền được du lịch và nhồi sọ được du lịch là một nghệ thuật mình phải rủ nó tới đây để chi để mình nhồi sọ nó và mình bào tiền nó mà muốn bào tiền nó thì phải sao học tiếng trung đi ông nội học tiếng trung bán nước cho tàu khổ mấy cái tư duy này ghê á đúng không bây giờ bạn nghĩ coi ngôn ngữ có hai ngôn ngữ chính một trung một anh thí dụ như bây giờ Di làm ờ, ở ngoài Nha Trang đi làm du lịch đi Di mở một cái ờ, phòng tập game đi chứ Di mở một cái ờ, cửa hàng bán quà lưu niệm đi bán bán sò bán ốc bán cua bán gì đó thì Di phải mướn hai thằng nhân viên một thằng nói tiếng Trung một thằng nói tiếng Anh đúng không thậm chí năm thằng luôn chứ cái tour kia đúng không mày Trung Quốc ok ê có mà hai chục sư phụ của Trung Quốc tới kìa em xuống tiếp đoàn đi à, bào tiền nó nhiều nhiều trăm nha rồi anh chia phần trăm cho xuống đường nhỏ kia ra nói tiếng xì sổ ní hào ma này nó <laughs> vô này nọ nó khoái liền tự nhiên nguyên đoạn trung quốc vô thấy nhỏ này tiếng trung quốc nó thích bào tiền nó nè vỏ sò nè bình thường lấy vốn trăm bán nó triệu đi đúng không này vỏ sò nè chém gió vô vỏ sò này tôi lấy từ hoàng sa nè ngư dân tôi ra ngoài đó lấy về nè sau bao nhiêu quá trình chưng cất là mài dũa ra được cái sản phẩm này đâu cái này mang trung quốc nó mê tính gì đon đánh vô ai đeo cái này vô là trường sinh bất tử là sinh lực dồi dào nè bảo ảo bào kiểu gì mà cãi chết đúng không việt nam mình nó giỡn đó việt nam mình cái màn mà thấy ừ, không biết tiếng thôi ngu rồi hay không biết tiếng cái cứ ngồi đó bồi không có chuyên nghiệp rất hợp lý các bạn nếu mà đòn mà singapore singapore nói tiếng hoa cũng được nhưng mà đòn phương tây đòn này đòn kia đó nói tiếng anh mình phải có hai ngôn ngữ wow. có đó thì các bạn thằng thái lan nó làm siêu hay nó tuyển đâu ra mấy thằng sale á một thằng nó được ba bốn tiếng luôn wow. quảng đông quảng tây gì nó chơi sạch, nó gặp trung quốc nói tiếng trung quốc gặp việt nam nói tiếng việt nam nó gặp mỹ nói tiếng mỹ còn nếu mà nó không nói được nhiều tiếng nó đều mấy bạn nó ra kiểu gì chả chết ông mới chết 50 triệu cũng tại vậy đó ủa 500 triệu ủa gì thế ra mà nó bảo năm 500 triệu đó không biết à trời đó coi nó ra nó tư vấn ờ, nó đá mà nó làm mới ghê lắm bạn nó nói tiếng việt nó vách luôn không mua uổng thiệt á gặp thằng đó nói tiếng anh đi tiếng thái là chết nhắc rồi tao có hiểu sao tao mua đúng không các bạn nên việt nam mà làm du lịch dở là dở chỗ đó đó thứ nhất là cái tư duy bài tàu người ta tới mang tiền cho ông mà bài bài từ cái bài thôi chứ bởi vì ông sợ nó mới bài nó người ta khôn là người ta kiếm tiền từ nó đúng không khách du lịch nó đi nùi nùi ông chảnh chó thì nó không qua việt nam nó đi qua thái lan thì càng ngại ông càng thua thái lan thôi bây giờ mình phải xác định thái lan là đối thủ của mình mình cạnh tranh với nó bây giờ á mình phải mình phải điều hành sau đó mình kiếm được nhiều tour về đây ví dụ như Việt Nam Airlines đi khách du lịch tới giảm 5% giấy vé Ủa sao dám chơi trời đúng không Thái Lan nó làm đó thì nó tóm lại bà cứ nhớ kêu gì đi cái này là cái vlog về kinh doanh luôn nha để du lịch phát triển thì bạn cần phải nhồi sọ nó bạn cần phải bào tiền nó nhưng mà nhòi sọ cho đúng nha mà nhòi sọ phản động ở tù đó đó nhất là mấy em tôi lịch ra nước ngoài nhòi sọ siêu phản động đó, các bạn làm gì các bạn làm bạn cũng nhớ mình là người việt nam vậy thôi mình mở mồm ra mình nói một câu gì đó nó phải có lợi có ích cho quốc gia dân tộc chứ không phải vì cái lợi của mình mình đang làm cái tour singapore xong mình qua mình đội singapore lên đầu mình đạp việt nam xuống thấy mẹ luôn để cho du khách nó cười hô hố ha há là tưởng mình hay cái đó, đó thì các bạn cũng nên xem lại đó, nói thì nói cho nó đúng bạn nói gì chăng nữa bạn cũng là người việt nam thế thôi Di nói thiệt là tin trong lề nhé Di đi chơi á thì tại Di nhiều tiền nhưng tính thôi chứ Còn có mấy người ở trong đòn đó Nó đi nó chơi gì Nó đi là nó đi vừa tour và vừa tự túc Tự túc là bao giờ mua con mắt Thí dụ bạn đi coi sexy show đi Tự túc bạn mua đúng giá Bạn đi tour nó bán giảm 50% Xong mấy thằng gai tour đó nó ăn cò Ví dụ như giờ cái vé đó 1 triệu đi Người thường mua 1 triệu nó mua 500 thì nó vô nó mua 500 bằng trả nó 700 bạn cũng lời nó cũng lời à. chứ tụi nó làm gì có tiền còn nó sống bằng cái đó đó xong nó dẫn vô cửa hàng vàng bạc đá quý nào kiểu có phần trăm hết nhiều quá thì không biết nó, nên nên cái việc mà muốn mua đất nước phát triển du lịch đó thì cả kết hợp giữa chính quyền và giữa người dân đúng không cái nào dân làm được thì dân làm cái nào chính quyền làm được thì chính quyền phải làm nhưng mấy cái vụ mà liên quan tới tổng cục du lịch dân nào làm nổi đúng không thì mấy ông lãnh đạo phải có tầm nhìn chứ chứ dân sao làm được cái đó đúng không thì mình qua mình hợp tác với nó mình cam kết với nó ừ năm nay tôi mở rộng cho ông vô đây nè cho bao nhiêu đứa nó đi những cái tour nào đúng không nếu mà đi sài gòn cái gì độc lập nhồi sọ nó cái dinh độc lập đi nên bây giờ đừng có hâm tao đúng không phải, phải nhắc lại phải dạy cho lịch sử ủa thử có vua qua bên thái lan bị nó nhồi sọ thấy bà luôn nó nó nào nó kể chiến tranh miến điện nó thắng miến điện toàn phần luôn đó đó, ờ, nó nói là chiến tranh là miến điện xâm chiếm thái lan thái lan quýnh cho miến điện sầm lờ để bữa nào đi qua du lịch miến điện nó nói vụ sao về vụ chiến tranh này Đúng không nó nhồi sọ cả về văn hóa cả về lịch sử cả về đường lối đúng mà nó bia rất là bóng bẩy thái lan tùm bia tự nhiên lương thằng kia làm có 10 ngàn bạc mà nó nói như mây vậy bạn đi xa hơi này nó kia mà thấy nó láo ghê chưa 10 ngàn bạc là nhiêu nói cho bạn nghe 7 triệu rưỡi thằng kỹ sư ra trường gì đó mới ra trường làm được 10 ngàn bạc từ từ lên 15 ngàn 20 ngàn tính sau thì cái mức lương nó mới ra trường đúng như Việt Nam mình thôi gì bảy triệu rưỡi cái gì cao 10 ngàn bạc mà đi xe hơi để nọ mới từ đổ xăng không bị chết bà rồi đúng không mà tiền gửi xe không mình cũng thấy mụ rồi đâu nó nói chuyện như, như, như, như trên núi vậy bạn nhưng mà chính mấy ngu dân nó mới bị nhòi sọ chứ gặp gì sao nhòi nổi đó xong rồi mấy nội việt kiều đi qua bên bển nghe tin sái cổ luôn trời ơi vậy hả ở việt nam mình sao tệ dứa trời trời ơi việt nam mình bị độc tài toàn trị rồi quá bà là bà già rồi sao bà không góp cái não vô nó nói 10 triệu mà nó chơi vậy bà không tin nữa thua thằng nó tính nó tính nè không tính tiền ăn nó không tính tiền nhà Ủa nó không tính tiền đi sinh nhật mà nó không tính tiền tao mua bao cao su luôn Con nghĩ đi Tính mười ngàn bạc nè hả Xài cái vua Trời trời Nhồi xỏ khí với tất có vi lý luôn nó thiệt cái việt nam mình nhồi sọ cho dân mình còn yếu nó chứ đừng nói cho dân ta đó nên cái vấn đề du lịch việt nam nó quản lý nó lỏng lẻo quản lý lỏng lẻo và làm thì nó chụp giật chặt chém chi vậy đôi khi tôi cũng không hiểu chặt chém để làm gì nữa nha đó thái lan nó không có cái đó đâu một giá một thôi bạn ra bạn thuê cái bố của nó một giá wow. không có tăng giá tào lao việt nam việt nam thì đâu mà lúc thì 10 ngàn lúc thì hai chục lúc ba chục chín cái nó tao ghét nó chụp giật ta không ưa thì nhà nước phải quản lý cái đó thằng nào mà tăng giá kiểu đó phạt tiền đó hoặc là kích nó ra khỏi nhóm luôn không cho nó làm du lịch đó, đó nữa đúng không như đợt vừa rồi ở, Đà, ở, ở thành phố ở vũng tàu mạnh vậy mà hay nào là gì xuống biển nhậu nhậu cái con khỉ ừ, bây giờ nó làm ngon làm chưa vũng tàu bây giờ bãi biển đẹp ngày xưa nó thiệt chứ bạn đi thư gớm ừ. vũng tàu bây giờ là bãi biển không cho bán rong nha đó. tại sao mình cứ hàng rong về vé số bất minh thí dụ như một lần thì không nói mình ngồi mình nói chuyện với bạn bè uống ly cà phê tới nó mời mười mấy lần luôn ăn quả trời tại sao nhà nước không bán nhắm mắt làm ngơ đúng không đừng nói là thương người bán vé số gom vô khu đi cứ người ta cứ đi tới làm phiền du khách như vậy, như vậy ngoài ai mà chịu được nếu là phiền bạn mà có phiền không một người hai người thì được ok gọi là mình sống vì người này nọ kia tới lượt 5 phút tới xong hồi chút tới nữa xong chút tới nữa nhất là mấy cái người mà người ta đeo cái tập về đeo cái gì nè giày giày giày bán thuốc rồi bán các móng tay móng chân gì đó trời ơi trời ơi hỏi có hàng nóng không có luôn trời má ơi ghê vậy rồi phải phát triển cái hệ thống giao thông hệ thống giao thông thì nó tốn tiền nhiều quá thôi kệ đó cũng từ từ đúng không nhưng mà việt nam làm tốt việt nam mình những cái thành phố mới á nó làm như đường cao tốc này nọ làm ok nói chung Việt Nam mình phát triển hay hơn cái chỗ này nè một là hạ tầng cái dịch vụ hạ tầng của Việt Nam nó đánh rõ ràng cho tầng lớp đẳng cấp mặc dù giá nó cũng cùi nhưng mà nó đẹp bạn đi những nước ngoài đi bạn thấy khách sạn nước ngoài không bằng được nước mình không bằng được nó hơn cái khác thôi nó không bằng được cái cơ sở vật chất nó không bằng được cái view biển đâu bạn đúng không bạn đi trên bờ biển phan thiết bạn thấy trời được cái biển mà nó đẹp quá bạn ra nha trang mà thấy biển nó đẹp quá nó lâu có rác thôi thì giờ giải quyết vấn đề rác rác cho dân xã chứ không để biển có đúng không thì cái việt nam mình cái tiềm năng du lịch nó cực kỳ lớn mà không có quốc gia nào trong đông nam á có thể có được nhưng mà người ta không có được cái điều kiện đó mà người ta vẫn phát triển được du lịch đó là người ta lợi dụng yếu tố về con người còn mình cái yếu tố về con người của mình nó kém đó trong khi yếu tố về thiên nhiên nó quá mạnh mà thiên nhiên quá mạnh không khai thác được để cho nước ngoài vô khai thác được nước ngoài nó vô nó bụp resort liền chứ bộ giỡn hả mà thôi kệ cũng được nước ngoài đầu tư cũng được cũng tạo công an việc làm cho nước mình nhưng mà cái chính sách mình gọi quản lý được nó dẫn tour du lịch nó nói cái gì cái đó nguy hiểm cực kỳ nó dẫn tour người hoa qua đây xong nó nói ừ này nọ là trường sa hoàng sa đường đường lưỡi bò đúng không mình quản lý chậm trễ đâm ra tự nhiên mình những cái sự việc mình phát hiện nó đã muộn nhưng mà những sự việc phát hiện được phải giải quyết cho nó triệt để đó tôi mở cửa cho ông vô đây du lịch rất là thân là thiện ông lợi dụng ông tuyên truyền vớ vẩn sao được đúng không nãy mà bào tiền là cũng chưa bào nữa bào tiền là sale đó mình bán đặc sản về quê hương không? ở ngoài du lịch xà long làm cực dở Di đi rồi Di thì có gặp Di là chủ ngoài đó Di hốt hết rồi đó Đúng không? Thứ nhất buôn bán mấy cái quà lưu niệm rẻ tiền bán là cái con khỉ gì Đúng không? Mấy cái chìa khóa trả nhiều tiền hết xài mới con bữa ten bà nó hết rồi Thì theo bạn nghĩ bán được không? Chả lại làm gì cả Ít ra phải bán gì đó bền bền chút bỏ hình vô pha lê này nọ kia sự tích tròn tống mái ok cũng được đó là văn hóa đúng không văn hóa quốc tử giám văn miếu ok đó là văn hóa nhưng mà tự nhiên là mấy cái rẻ tiền rẻ rúng vô nó xài thứ nhất mình mang tiếng là bán đồ bắt đầu dỏm đó thứ hai nữa là nó nó nó, nó mau hư đó, làm như thế làm gì mình thiếu những cái vấn đề mình, mình nhồi sọ người ta đó mình nhồi sọ người ta trong cái danh lam thắng cảnh của mình mình nhồi nhiều nhiều vô nó nhồi mọi lúc mà nó đi đâu chỗ nào nó không thấy hết đó. đó mấy cái chỗ toilet thì nó ghi chuyên nghiệp vào tiếng anh cho người ta tiếng anh là ngôn ngữ quốc tế đúng không ghi cho người ta biết đường người ta đi cái bản chỉ dẫn phải ghi rõ ràng thứ nhất dân mình đã ngu tiếng anh mà thằng tây nó vô nó còn không thấy cái bản chỉ dẫn nó biết đi đâu dù nó muốn tìm chỗ đáy nói ờ, rét room đâu trời giữa đồng giữa núi không thấy rét room đâu chơi việt nam mình chơi thiên nhiên không à nhưng mà sao được cái phi trường nữa cái phi trường nói nhiều lần rồi cái phi trường là cái cửa ngõ phải làm cho nó tốt phải làm cho nó ok chứ cái phi trường việt nam mà bát nháo quá thì nó vô nó nhìn nó mới đầu tiên là nó nó nó, nó lên nó quất cho một sao rồi đúng không bây giờ facebook mà bạn trả trâu lên facebook coi không à nói bạn có muốn ờ, gì ờ, đề xuất địa chỉ này không muốn đề xuất một sao xong nó vô thấy địa chỉ này ủa sao đề xuất một sao nhiều quá nó không thèm đi luôn đúng không phải marketing vô 4.0 rồi bố ơi quảng cáo này nó vô nó mình có một cái Trịnh Hạ Long đẹp như vậy mà gọi là khai thác chán quá Duy đi trên đường à, những cái đường phố Quảng Ninh này nọ đó không thấy cái biển chỉ dẫn nào về Hạ Long chắc có mà nó nhỏ hay nó cầm mờ gì đó gì không nhìn không rõ chứ tao làm rầm rộ vô đúng không nhồi sọ ngay cái ra sân bay luôn kìa nó ngay trên sân bay luôn chập ghi lại chùm sân bay đi nhồi ngay trên sân bay luôn thí dụ như duy bắt chuyến bay từ sài gòn với hải phòng đúng không là Hải Phòng là nằm phía Bắc đúng không Duy nhồi Duy kêu mấy um, mấy đứa tiếp viên đó mà dẹp hết mấy cái catalog cũ đi mày quất cho anh hai ba catalog mới về Hạ Long về Quảng Ninh về vé về tàu về tất cả mọi thứ luôn đúng không xong rồi mày đề cho anh một cái vé là tất cả những nhân viên nào trên máy bay á thì giảm giá chơi 50% phần trăm đu liền chứ đó đu liền mình phải làm như vậy đó xe khách cũng vậy xe đò cũng vậy làm cứ vậy ai làm lại mình trên máy bay nó buồn kiếm đồ độc kiểu gì chả dính đúng không cho mấy cái màn hình chạy chữ trên máy bay đó xô về quan cảnh hạ long xô về tour ông đang thiếu quảng cáo tour bây giờ tôi là người việt nam mà tôi phải ra hạ long hỏi chơi cái gì cũng vàng tay hỏi ai đúng không trong khi tại sao không biết khai thác khách hàng từ xa đúng không các bạn mình phải khai thác không cần hỏi chơi gì cả tao nói thẳng luôn bây giờ mày ra hạ long đúng không phương án 1 đi tàu tàu gồm những gì ghi ra hoặc là video thì ghi ra phương án 2 đi thủy phi cơ ghi ra phương án 3 là đi cano ghi ra ví dụ vậy chơi ở đâu bước 1 tới sân bay Vân Đồn hay là tới sân bay uh, Cát Bi thì đi đâu tới chỗ đó đi đâu tới chỗ đó nó làm gì đi lúc đó là cái cẩm nang du lịch nó nằm ở trong lòng bàn tay wow. không cần phải hỏi nhiều tại vì khi mà nước ngoài đến Việt Nam nó ngại hỏi lắm mà nó có biết gì đâu nó hỏi mình phải biết mình mới hỏi được chứ nó mình không khai thác được người ta để đâm ra người ta review cho Việt Nam mình rất tệ nếu mà các bạn làm được cái điều rất là tốt còn Thái Lan Thái Lan làm chưa nổi cái làm được cái làm được Thái Lan nó bào tiền kinh khủng nó bào tiền từ con voi nói bạn chưa tự nhiên con voi đúng ngu đấy nó mới nói trong video nào đó đó con voi gì đúng ngu luôn mà bào tiền đúng khôn luôn con voi nó lại đứng trước mặt bạn nó chào bạn mà không cho tiền nó không đi tụi nó bào tới độ đó đó nó bào kiểu gì là phải cho tiền nó hết đó nó dễ thương tới mức mình không thể chối từ đó. <laughs> tự nhiên mình vô mình bỏ tiền ra mua chuối mua chuối giá mắc gấp 2, gấp 3 cho con voi ăn tự nhiên thằng chủ được tiền con voi được ăn thằng du khách được ngu nhưng mà ngu gì tao thích ù lên chụp hình với con voi này nọ các kiểu ví dụ như tao nói thiệt với bạn thằng thái lan nó hay ở chỗ nó thấy nào đẹp chụp nó thấy nào đẹp chụp nó chụp những tấm hình rất tự nhiên chụp lén mà hả xong nó lại nó gửi nói anh anh anh có tấm hình đẹp em tặng anh mày lấy đi mày lấy mày lấy đi mày phải tốn tiền cho nó thôi tùy lòng hảo tâm anh em thấy thích đẹp anh cho em trăm bạc còn không em tặng anh làm kỷ niệm thằng dân nó bào tới cái độ đó nữa việt nam mình không có đâu việt nam mình hỏi gì đó đó rồi à đó thấy nó bào ghê không con voi bào thằng chủ bào tất cả những cái trại sở thú cái gì liên quan tới con vật á, là hầu như là du khách nuôi không à du khách nuôi không à đó cho voi ăn cho con trái thì không sao cho con nãy đi nó ngoạm nguyên nãy nó nhét cho cái má nó bên đây nè phòng lên cục hội nhả ra nó trả lời cho chủ nó chủ bán tiếp nó thiệt với bạn luôn á còn vì nói về thái lan là một thế giới của xô nó có nhiều xô lắm ví dụ như múa nước múa lửa hay múa gì đó rối nước hay là sân khấu nước gì gì đó đúng không làm xong đã đời hồi xuống dưới mấy diễn viên á đứng ở dưới nó chào mọi người nó chúc mừng nó bắt tay nó tạo sẵn một bách rau to đùng như vậy nè lợi chụp hình cho nó tốn trăm bạc nó làm sẵn bách rau luôn chứ không phải như việt nam mình đâu mày chụp hình toàn tự tự nhiên không à chụp hình toàn tự nhiên em em em tới đây anh chụp trong tấm cũng nhìn mày mà có lừa tao không đúng không tao phải có tâm lý đó chứ rồi xong nhưng bệnh bệnh không có đâu nói chuyên nghiệp đàng hoàng nó để nguyên cái bano to đùng như vậy ai lừa mày phải đứng đây được mày phải sao mày mới đứng được chứ mà mày trong khi mày là những đứa diễn viên nữa mày mày có tài năng nữa tao chụp hình được chung với người tài năng đúng chưa có nhiều cái vấn đề lắm còn giá dịch vụ nó làm đúng giá cái đó là rất hay nó không có chặt chém tào lao đồ ăn nó cũng rẻ nữa đúng không nếu mà mình nói thái lan là một đất nước mà gdp nó cao hơn việt nam thì cái chỉ số sinh hoạt nó phải cao hơn đằng này nhiều khi mình nói không biết đúng hay sai ăn hải sản bên rẻ việt nam nữa mà ở bên bãi biển pattaya đó mà khổ một cái việt nam mình mua luôn bãi biển pattaya đó từ du khách cho tới người bán ở bển bán chỉ có hoa bạc việt thôi à nhiều khi mình mình mình nói tự mãn chứ trên đời không có trung quốc chắc việt nam là bá chủ thằng indo dân nó cũng đông mà không thấy nó đi làm mà mà đi qua những bãi biển bên thái lan pattaya thấy người phụ nữ việt nam miền tây của mình đó. người ta qua bên đó người ta bán hải sản nhiều lắm người ta nói tiếng việt nghe nó thân thương lắm tự nhiên ở một nơi đất khách quê người mình thấy một đồng bào của mình kiểu gì chả mua mua mua mua thoải mái luôn á mua cho nó chặt luôn á nó không chặt mình đâu nó còn bo nữa trời ơi má ơi cái gì cái gì nó discount for you thằng hoa gì mua gì nhớ gì mua gì nồi luôn à, trái cây tùm lum la đó xong rồi như là 320 bạc mình trả nó 320 nó không chịu bạn quá wow, tưởng đâu nay mà đòi nữa hả thôi móc qua 350 nó không chịu nó trả mình được mà nó nói tiếng anh cũng rầm nó chứ nó là gì discount discount discount à hiểu rồi bo phải không nó bò ngược ra cho mình bạn wow. ghê không đó ghê không tụi nó làm ăn vậy đó nên nó nói thật cho bạn nếu mà du khách nó đến thái lan nó chỉ có khen thôi nó chê là nó chê cái gì nó chê cơ sở vật chất thôi đó, nó chê cái đó thôi chứ còn nói về yếu tố con người nó không chê được duy không chê được yếu tố con người con người duy không tìm được điểm nào để duy chê hết thí dụ như người ta không giỏi tiếng anh thật nhưng mà người ta nhiệt tình thái lan nó như mình các bạn nó không giỏi tiếng anh không mà nó nhiệt tình lắm chỉ có mấy thằng thái thôi nhiều khi nó có một hai thằng thì nó hơi chảnh chảnh thiệt đó, nó nó nó nô no, cái liệt cái đi luôn <laughs> nó nên mình việt nam mình hơn thái lan nhiều chứ hơn thái lan về tự nhiên thua thái lan về con người nhưng vấn đề con người thì vấn đề có cải có thể mà cải thiện thời, thời gian thì à, duy hy vọng với những cái trải nghiệm của duy thực tế khách quan thì du lịch việt nam có thể nhìn ra một cái gì đó và người dân việt nam cũng có thể nhìn một cái gì đó để đúng đắn hơn cho đất nước chúng ta chứ không phải là cái văn hóa tự nhục cái gì của mình là cũng tầm bậy tầm bạ hết không có đúng có thể là cá thể này nó tầm bậy tầm bạ nhưng không phải dân tộc Việt Nam của chúng ta là tầm bậy tầm bạ thì dưới hy vọng sau chuyến đi này sẽ có những trải nghiệm thực tế hơn về những địa điểm du lịch cụ thể trong đất nước Việt Nam ngày mai là Di đi tour miền Tây được các bạn đi tour mạc nha ngày mai Di đi tour mạc miền Tây Di phải đi nhiều đó là Di trải nghiệm hết du lịch của Việt Nam này cái điểm nào được và chưa được đó, để góp ý cùng nhau dựng xây để phát triển Việt Nam trở thành một điểm đến gọi là thu hút du khách từ du khách trong nước tới du khách nước ngoài Việt Nam chúng ta bây giờ là cất cánh này tất cả mọi ngành mọi nghề đều cất cánh à, về cá nhân của BBT phải cất cánh trong bản game nha xin thân ái kính chào